ư cho cái lũ cho chỉ gì nó rồi luôn dìm lo yên chỉ cho tư người có lũ chia tư chỉ lũ tiêu giờ ư cho trên chế yo rung đu cho cái lu có yên bao rồi tia có cho đa có cù mò chia ý tưởng có yên chỉ lu cú tiêu cho là khi tia u cho cho tơ chỉ mò xia chia cho chê tia chỉ mò xia mù rong có mò tù nên xia đu trâu xia mù lu tù có dạo xia sao mua cho chia cỏ bông cua mua dạo chia sao mua cho chia cỏ bông cua mua